bếp lửa hồng kéo đêm dài con đúng mạnh thơ học cho cởi áo tất liền rồi con lại gặp tay cho thằng về làm dâu nơi xứ là vậy mấy lời khuyên con tất và bên chồng Thank you.

英勇。